À, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 4 bánh 3 bánh, xe điện và xe xăng cái video hôm nay mình giới thiệu cho các bạn full chọn bộ một à, cái bộ làm xe 4 chỗ à, sử dụng hệ thống treo trước hệ thống treo đằng sau à, ờ, 4 bánh không xăm ở ờ, trên cái bộ này thì hiện đang có bốn mẫu bánh khác nhau thì à, khách hàng à, lựa chọn đến một trong bốn bộ thông số của bốn cái mẫu bánh này lần lượt là 125 trên 70 R12 450 trừ 10 và 135 trên 90 trừ 10 bộ cầu sau là sử dụng phanh dầu có chiều dài chưa tính bánh là 1 m mốt nó có loại 90 loại 80 và loại ngắn hơn nữa cái đấy tùy khách hàng lựa chọn dài nhất là 1 m mốt chưa tính bánh hệ thống trước là hệ thống treo hai chữ A cũng sử dụng hệ thống phanh dầu, hệ thống lái phun công tắc đầy đủ vô lăng to. À, chi tiết của những cái mục này thì các bạn có thể xem về những cái video đơn lẻ trước. Ví dụ như video à, chỉ nói về hệ thống lái hay video chỉ nói về hệ thống treo hay là video à, chỉ nói về các loại bánh tay đảo chiều cũng thế các bạn có thể xem lại cái video trước về các cái mẫu tay đảo chiều để mình lựa chọn giá thành thì không chênh lệch là bao nhiêu chọn cái bộ phụ tùng này mình đang à, phân phối với cái giá 18 triệu bao gồm những cái phụ tùng phía trên như đôi đèn pha, đèn xi nhan, đôi đèn hậu sau, bộ hạ nguồn từ điện 4860 à, xuống 12V, à, bộ hệ thống lái đầy đủ công tắc đèn còi xi nhan, toàn bộ phanh dầu, chân phanh dầu, cầu sau phanh dầu 1m1 có số phụ tức là số khỏe và số chậm một cái tay đảo chiều vàng vàng như các bạn đang nhìn trước màn hình đấy một đôi đèn hậu hệ thống treo có hai giảm sóc hai tay đòn và hai à, giảm chống giật một chân ga chân ga các bạn cũng xem ở một cái video trước nó có ba mẫu chân ga khác nhau để các bạn lựa chọn giá chọn bộ này là đã có cái động cơ là 800W 48V hoặc 60V 10.000 60V hoặc 48V chọn một cái bộ như thế này mình đang bán với cái giá là 18 triệu chưa bao gồm tiền vận chuyển phần điện à, đấu lối để chạy mình sẽ đấu sẵn cho các bạn để tránh cái à, trường hợp khách hàng về không biết đấu thì à, gây hư hại đồ sau đây là mình sẽ đi chiết đi chi tiết từng một cái hạng mục một cho các bạn xem đây là bốn cái mẫu bánh cái mẫu bánh này thì à, có đường kính là 46 bản rộng là 125 cái này gọi là la răng 12 cái loại này nó còn một mẫu la răng khác ờ, các bạn à, xem lại cái video à, về các mẫu bánh la răng ở trong cái mục toàn bộ video của phụ thùng xe điện tiếp theo là cái đèn đèn pha này là đèn led xi nhan có xi nhan và đèn pha bằng led còn đây là hệ thống treo hệ thống treo hai chữ A có giảm sóc cái hệ thống treo hai chữ A này để xem chi tiết hơn thì các bạn cũng ờ, ờ, vào ờ, mục video các bạn đăng ký kênh của mình xong là bấm vào cái mục ừ, toàn bộ video để các bạn xem tiếp theo là cái đồng hồ cái đồng hồ này thì nó hiển thị các cái chức năng như là điện hết hay còn báo hiệu công tơ mét À, đèn xi nhan trái xi nhan phải và báo đèn pha đây là hệ thống lái hệ thống lái bao gồm một cái thước lái hai cái đầu ống nối này ống ống nối này thì dài ngắn thì tùy theo cầu sau đây là hệ thống vô lăng vô lăng đầy đủ công tắc đấy đây cần gạt xi nhan các thứ đây đây là đèn hazard này đèn à, đèn rừng đèn này khi các bạn đậu xe thì bốn à, xi nhan nó đều nhấp nháy và đây là bộ vô lăng vô lăng này là vô lăng to nhất và đẹp nhất hiện nay đường kính là 37 cm đây là bộ dây số số này là số nhanh và số chậm ví dụ như các bạn lên dốc thì các bạn à, cần phải có cái số như vậy ví dụ như khởi hành ngang dốc Đấy, thì về số còn bình thường là nó vẫn lên được dốc nếu như là đang có đà tiến bộ dây số thì được bắt vào đây và cách thức à, bắt dây số thì các bạn có thể xem lại cái video mình nói về một cái cây cầu điện đây là động cơ được gắn liền với cây cầu đây là hệ thống giảm sóc đây là, là cái giảm sóc đòn à, lò xo này đây là cái tay đòn này và đây là cái giảm giật này cái giảm giật này thì nó có tác dụng là khi mình ví dụ như rơi xuống ổ gà ấy, thì nó nhún rất là nhanh nhưng nó sẽ hồi rất là chậm nó chống à, bật lên bật xuống còn đây là hệ thống phanh dầu phanh đĩa đèn pha đèn hậu đèn hậu là các bạn có thể chọn nhiều mẫu khác nhau đây là một cái cục hạ nguồn 20A cục hạ nguồn 20A này thì trên thị trường nó chỉ có xe đạp điện chỉ có 10A thôi còn 10A đấy nó ảo nó không đáp ứng được nhu cầu đây là phần phụ kiện phanh dầu T chia dầu tổng dầu 4 chân phanh dầu Đấy các bạn nhìn hệ thống treo của nó cơ bản là bắt như thế này đây là hệ thống treo hệ thống treo trước và đồng hồ đèn pha rất bộ này rất là đầy đủ bộ này mà kết hợp với bộ dây điện nữa thì nó rơi vào khoảng 19 triệu là có một bộ dây điện là chỉ việc dùng thôi còn à, phần cơ như thế này là vẫn phải đấu à, phần công tắc đèn pha các thứ vẫn phải đấu riêng phần động cơ là đã hoàn thiện À, mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn à, nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem được nhiều video khi mình mới ra. Ấn vào cái à, biểu tượng chuông thông báo thì khi có video mới ra cái là các bạn nhận được luôn. con điều khiển này là điều khiển 800W mọi người nhé điều khiển 800 thì chỉ cần điều khiển chuẩn là được chứ không như cái khái niệm của mọi người là cứ phải mua điều khiển à, cỡ to mới được điều khiển chỉ cần cùng công suất nhưng dòng cung cấp cho động cơ dòng lớn là được để đánh giá cái dòng lớn thì thường thường các bạn nhìn một con điều khiển điều khiển cứ à, dây điều khiển mà to ngang hoặc to hơn dây động cơ là được chứ không phải là cứ công suất cao hơn thì nó bền công suất cao hơn mà dòng điện lại thấp hơn dòng nhỏ thì cũng không ăn thua đây là dòng điều khiển chuyên dụng cho xe ba bánh nó không phải là dòng điện dành cho xe máy điện hay là dòng điện cho xe đạp điện cho nên là nó rất là khỏe Cảm ơn mọi người đã theo dõi video